Hello, xin chào các ông Các ông vào đây để tìm clone của YSL, YEDP Và gần đây thì chúng ta có nghe tới một sản phẩm đến từ những pháp sư Trung Đông Đó là Faka Latafa Đây, em này được nói rằng nó là clone của YSL, YEDP Và mình đã bảo bữa lăng là anh gửi cho em đi Để em à, làm review cho các bạn Để các bạn có thể xem rằng có thể thay thế được YSL, YEDP hay không thì toàn bộ sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi như các bạn đã biết thì pháp sư Trung Đông chúng ta có rất là nhiều những thương hiệu từ uh, Amat, từ Arden cho đến những cái sản phẩm như là Frank Oliver mà mình mới review gần đây thì Latafa này cũng là một trong những cái thương hiệu mà anh em recommend rất nhiều tại vì nó có clone của rất nhiều những chai nước hoa nổi tiếng uh, một chút về phần ngoại hình nhá đây các bạn có thể nhìn thấy đây, Tôi thề luôn cái ngoại hình này trông nó cứ kiểu đúng Trung Đông vãi Nó giống kiểu những cái chai nước hoa Dubai, tinh dầu Dubai ấy, Ở trên thị trường ấy Làm kiểu trông nó màu mè kiểu nó cứ thế nào ấy trông nó cứ kiểu ông công thấy cái nó nó hơi nữ tính không đó ngoại là về cái ngoại hình này thì tôi thật là tôi không thích cho lắm trông nó không được đúng u tôi vào đến phần mùi hương thì trước tiên YDL YDP các bạn phải xem qua video về em này đã còn mình nghĩ là gần như các bạn đều đã ngửi qua ít nhiều mùi hương này không ngửi thì uh, xịt mà không xịt thì lại ngửi của những thằng xung quanh tóm lại là với mình đây YDL YDP là một trong những cái mùi đa dụng mỗi khi mình được hỏi rằng là anh ơi có mùi nào đa dụng xài được quanh năm bốn mùa không thì mình luôn luôn nói các bạn là mua white ale IDP đi đừng suy nghĩ nhiều tại vì đấy là một chai nước hoa gọi là đông cũng được mà hè cũng được nó cũng chả phải tốt nhất nhưng mà nếu mà đi hỏi kiểu một chai đa dụng thì có lẽ em này nó gần như là số 1 dễ tìm kiếm ở thị trường tất nhiên là fake thì cũng rất nhiều mình sẽ tập trung vào cái điểm khác biệt của mùi hương hai chai nước hoa này đầu tiên đó là khi mà các bạn xịt cái con Latafa này ra giấy nhá đây hai con hai shot này đến đây xong rồi đến uh, giấy của YLY EDP Thế tôi test trên da khá nhiều thì ở trong những cái buổi live stream về uh, TikTok cũng như là ở YouTube thì cũng tôi cũng đã nói qua qua về hai con này thì nếu như các bạn ngửi ở YSL YEDP các bạn nhận thấy một cái tông mùi hơi ngọt nhẹ và nó khá là fresh, khá là sáng, tươi mát nếu như không muốn nói rằng là nó có thể rất là hợp với mùa hè đặc biệt ở cái top nốt còn với ông này nó cũng cái vai như vậy nhưng mà ở cái ở cái phần trên da nhá, cái con của nhà Latafa này nó có một cái điều rằng là khi ngay vừa mới xịt ra mình ngửi nó không thấy táo cái bạc hà mấy mình ngửi nó ra cái mùi kem chuối bạn nào mà hay ăn cái kiểu kem merino mà nó có cái hộp ấy mà nó ngày xưa nó hay có cái loại merino chuối ông hàm ngày xưa ăn thề luôn lúc đầu xịt một phát tôi bỡ ngỡ tôi tưởng tôi đang cầm một cái uh, cốc kem merino chuối ngày xưa cơ nhưng mà rất là nhanh sau đó thì mùi hương nó biến mất và nó lên một cái vai mùi nó có phần giống với YSL, YDP chắc là khoảng tầm 70% nhưng nhưng cái này quan trọng này đó là mùi hương của nó dày hơn nó không được tạo cái cảm giác mát và nếu như ngửi ở khoảng này mình có một phần nào đó liên tưởng tới YSL, Y Lee Perfume mà mình đã từng review Các bạn có thể tìm lại xem cái video mà mình review Lee Perfume Tôi thấy rằng là thời gian gần đây Lee Perfume cũng khá là hot đó và hai cái mùi hương này thì các bạn sẽ thấy rằng là White YSL YDP nó chuyển dần từ một cái tông mùi mát và dần dần nó sẽ ngọt và trở thành một cái mùi ấm nhưng mà về cơ bản thì như mình nói đó là White YSL YDP thì xài được vào cả mùa hơi nóng một tí nghĩa là tầm từ 32 33 độ quay đầu nó vẫn xài được nhưng với Latafa này thì mùi của nó dày hơn và càng biến chuyển về sau thì mùi nó khá là dày mình thấy cái nét ngọt của đậu tonka cùng với một chút kiểu hơi bột gỗ vani và cái nét này ấy, nó làm mình thực sự càng ngày càng liên tưởng tới Li, uh, White El Li Parfum nó khá là giống mùi dày dặn hơn trưởng thành hơn già hơn tối hơn và có một cái điều nữa đó là cái mùi hương của Latafa này thì nó không được mượt mà bằng ấy cái sự chuyển biến mùi nó không được mượt mà bằng nhưng mà ngửi ngửi ở trên giấy nhá ngửi ở trên giấy thì các bạn sẽ thấy hóa đeo YDP nó sẽ rất là dễ dàng để lựa chọn hơn và các bạn có nhớ một cái video mình làm đi so sánh là ờ, uh, Perialit America và YDL YDP không? Cái lý do vì sao mà YDL YDP thắng là tại vì cái top nốt của nó rất nịnh mũi nhưng mà với cái phiên bản này thì người ta sẽ phải cân nhắc lại khá là nhiều cái điều tiếp theo đó là em này ở cái khoảng giữa tầm 2 tiếng ở trên da thì thực sự mùi hương nó không được mượt mà mà cảm giác có một cái sự gai góc cảm giác cái nét của gỗ lên hơi nhiều và nó không được xử lý một cách tròn trịa nên là đối với mình ấy, thì cái phiên bản này ấy, nó mang cái màu sắc nếu nghĩa là nếu như các bạn ngửi ngang qua thì các bạn sẽ thấy rằng là ừ, nó khá là giống nó cũng được và cảm giác là nó là một cái phiên bản uh, ờ, của YDP nhưng mà chúng ta xịt nhiều hơn bình thường và khi mà dry down ấy hai cái mùi hương này thì cái ở cái phiên bản YDL Y nó vẫn có một cái sự mượt mà và tròn trịa hơn và nó rất nịnh mũi dù ở đầu hay cuối còn đối với Latafa này thì cảm giác nó thật là hơi synthetic một tí Đấy là cái điều mà các bạn cần cân nhắc Cái điều tiếp theo mình muốn nói tới đó là so con Latafa này với cái phiên bản YSL YDP và YSL Lipafum thì nó giống phiên bản nào và nó giống khoảng tầm bao nhiêu phần trăm thì đối với mình so nó với YSL YDP thì thực sự là nó chỉ được khoảng tầm 60 đến 70 phần trăm mùi dày hơn còn so nó với YSL Lipafum thì mình thấy rằng là cái mùi hương nó có cái vai giống khoảng tầm 80 đến 85 phần trăm nhưng nó không được mượt bằng đấy là cái điều mà Ừ, pháp sư Trung Đông làm cảm giác nó cứ bị kiểu gai góc nó kiểu hơi bị cấn cấn ý ngửi nó không được thật cho lắm đấy là cái cảm nhận của mình tôi biết rằng là khi mà tôi review nhà ấy, có thể chai này nó sẽ hơi khó bán một tí nhưng mà với cái sự quan tâm với cái sự follow tin tưởng của mọi người thì mình nghĩ là mình nên đưa các bạn một cái nhìn khách quan không phải cứ clone cứ rẻ và cứ lăng bán thì sẽ hai lên lận trời mây thì không phải Vậy thì chẳng lẽ Latafa này không có một cái điểm gì tốt sao? Có, đó là về phần giá và ở trên thị trường hiện nay thì chúng ta chưa tìm được một cái phiên bản nào thực sự giống với YSL YEDP Mặc dù cái nốt hương kiểu như này chúng ta gặp ở, ở khá nhiều Nhưng để mà có được cái màu sắc và có được một cái độ đa dụng thì các bạn có thể dễ dàng thấy một điều rằng là gần như là không có trừ con Dynic thì nó lại bị một cái là bám kém nó còn bám kém hơn cả phiên bản này mặc dù nó rẻ thì cái việc mà mua nhiều người lại lan tăn nhưng cái phiên bản này nó là mùi giống như mình nói lúc ấy là khoảng tầm 70% và cái thứ hai là cái độ bám tỏa của nó cũng được cải thiện hơn một xíu so với YDP cái mùi hương này trên da mình được khoảng tầm 6 tiếng và tầm 6 tiếng đến 6 đến rưỡi gần 7 tiếng tầm đấy các bạn cứ ước lượng khoảng chừng như vậy là cái độ tỏa của con này thì nó lại là một cái mùi tỏa không được tốt ở trên da mình thì được khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu nó giống với phiên bản này đó nhưng mà mùi của nó lại dậy à, lại dày hơn nên là nó sẽ có cảm giác là các bạn sẽ ngửi thấy nó rõ hơn và đây cũng là một cái điều mà khiến con Latafa này có thể sẽ được sử dụng đó thì à, với một cái vai mùi giống YDYB dày hơn nhưng mà cái độ tỏa nó lại không phải là quá tốt nên là các bạn vẫn có thể xài được nếu như các bạn đang tìm một cái phiên bản clone của YDLY EDP và đặc biệt là có nhiều ông phản nàn với tôi rằng là anh ơi tại sao em gửi YDL EDP em thấy mùi nó nhạt thế thì đấy <laughs> cái phiên bản này là sinh ra ra những các ông ơi giá rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn từ pháp sư Trung Đông có thể là trên da các bạn sẽ tốt nhưng mà trên da mình chỉ loanh quanh tầm đấy thôi nên là cái đấy là một cái điều mình muốn chia sẻ vậy thì cái câu hỏi rằng có nên mua cái phiên bản này không thì một câu trả lời duy nhất đó là về vấn đề tài chính đó nếu như các bạn không có đủ tiền để mua YSL, YDP tầm hơn hai củ thì đây là một cái lựa chọn ổn nhưng bạn phải đánh đổi một điều đó là mùi hương có thể rằng là nó không được đa dụng như là YSL YDP mặc dù nó mang cái vai như vậy nhưng mà với những cái ngày hè nắng nóng thì ví dụ như kiểu YSL YDP xài được vào những cái dịp có lẽ rằng là tầm 32 33 độ đổ về nhưng mà con này chỉ loanh quanh khoảng tầm 30 đến 29 độ nó lại dưới 30 độ thôi còn tất nhiên là bạn căn về liều lượng xịt cũng như là bạn xịt lên quần áo trước thì nó cũng có thể giải tỏa được cái vấn đề đấy Tất cả nước hoa nếu như biết cách thì bạn đều có thể xài được dù là mùa đông hay mùa hè còn về cái phong cách của em này thì mình nghĩ là giống như em kia Bạn trẻ trung, lịch sự, bạn chưa định hình rõ cho mình kiểu cái gu mùi như thế nào Bạn chỉ đơn giản là cần một cái mùi hương nổi tiếng, được nhiều người khen Nhiều chị em thích, đúng cái vai trẻ Mùi này đi phỏng vấn các chị em trẻ rất là thích Đó, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó Quần âu, sơ mi, ok uh, Quần jean, áo polo có cổ Ờ, sơ bin vào đi giày sneaker hay kể cả rằng là các bạn mặc những cái outfit nó kiểu ờ, oversize vẫn xài được YDL YDP nó rất đa dụng và clone của nó cũng như vậy chỉ có một vài điều mình đã nói ở phía trên mà các bạn cần cân nhắc thôi và nếu như các bạn đã từng thử qua em này thì hy vọng các bạn cho mình cái cảm nhận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết có nhiều góc nhìn hơn để có thể đưa ra được cái lựa chọn tốt hơn